ắt sẽ chẳng sợ gì người xác thịt sẽ làm chi tôi hàng ngày chúng nó trái ý lời tôi các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi chúng nó nhóm nhau lại rình rập nom dòm các bước tôi bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao hỡi đức chúa trời xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời ắt sẽ chẳng sợ chi người đời sẽ làm chi tôi hỡi đức chúa trời điều tôi hứa nguyện cùng chúa vẫn ở trên mình tôi tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho chúa vì chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã hầu cho tôi đi trước mặt đức chúa trời trong sự sáng của sự sống chương 17 Paulo và Sila đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Juda có một nhà hội. Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình và trong ba ngày sa bát biện luận với họ. lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng, Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giêsu mà ta rao truyền cho các ngươi. Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phaolô và Sila. Lại cũng có rất nhiều người Greg vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Juda đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia Sôn tìm bắt Phaolô và Sila đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia Sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia Sôn đã chứa chúng. Chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng sê xa vì nói rằng có một vua khác là Rê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia Sôn và các người khác bảo lãnh rồi, thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm anh em khiến Phaolô và Sila đi đến thành Bere. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Juda. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Thessalonica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Greg sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Juda ở thành Thessalonica hay Phaolô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bere, bèn đến đó để rải sự sao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì, anh em khiến Phaolô đi phía biển, còn Sila với Timôthê ở lại thành Bere. Những người dẫn Phaolô đưa người đến thành Athens rồi trở về, đem lệnh cho Sila và Timôthê phải đến cùng người cho gấp. Phaolô đương đợi hai người tại thành Athens động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Juda và người mới theo đại Juda lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoian cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Chúng bắt người, đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: Hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất Chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài Dường như có cần đến sự gì Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người Và khiến ở khắp trên mặt đất Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở Hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phaolô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 16 Và Kore, con trai của Yitseha, cháu của Kehat, chít của Levi, dục theo mình Đa Thang và Abiram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của Phêlết, cháu Ruben. Các người này với 250 người trong dân Israel vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và Aaron mà rằng Thôi, đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi-se nghe điều đó bèn sắp mặt xuống đất nói cùng Cô-rê và hết thảy kẻ hiệp với người mà rằng Sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai, hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. mô se nói cùng Cô-rê rằng: Hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài. Các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng ngươi? Môi-se sai đòi Đa Thang và Abiram, con trai Eliab. Nhưng hai người đáp rằng, chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi là còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư. Chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng Xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng Ngày mai ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va Mỗi người hãy lấy lư hương mình bỏ hương ở trong Rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va Tức là 250 cái lư hương Ngươi và A-rôn mỗi người cũng phải có lư hương mình Vậy mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào bỏ hương trên rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy tách khỏi giữa hội chúng này thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng: Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng mô se rằng: Hãy nói cùng hội chúng mà rằng: Hãy gian ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa Thang và Abiram. mô se đứng dậy, đi lại phía Đa Thang và Abiram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: Bây giờ hãy gian ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy, dân sự gian ra khỏi tứ phía chỗ ở của Kore, Đa Thang và Abiram. Đa Thang và Abiram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. mô se bèn nói rằng, nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này vì ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe cô cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn vì nói rằng chúng ta hãy coi chừng kẻo đất nuốt chúng ta chăng? Rồi, một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa 250 người đã dân hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với Eleasa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh, những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Eleasa thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel để người nào ngoại dòng Aaron chớ đến gần đặng sông Hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Ngày mai, cả hội dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng, hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn, thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giang ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất, rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ vì sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như mô se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn, Aaron trở về cùng Môi-se tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Chương 17 Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng, mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình và đề tên Aaron trên cây gậy của Levi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi. Hãy người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi môi nói cùng dân Israel thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây. Gậy của Aaron ở giữa các cây gậy khác. môi để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai, khi môi vào trại bản chứng, sải thấy cây gậy Aaron về nhà Lê-vi đã trổ hoa. Nó có nước muột, sinh hoa và trái hạnh nhân chín. Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy của Aaron để lại trước hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết. Môi-se làm như vậy tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng, Này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao? Chương 18 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng, Ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh. Còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần ngươi các anh em mình là chi phái Lê Vi, tức tông tộc ngươi, đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy và điều nào thuộc về cả trại chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết, và các ngươi cũng chết luôn chăng? Vậy, các người đó sẽ hiệp với ngươi coi sóc điều chi thuộc về hội mạc và giữ công việc của trại. Một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi. Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ để đừng có sự thịnh nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đây, trong dân Israel ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người lê mà ban cho các ngươi vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở phía trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: Này, ta cử ngươi coi sóc các lễ vật của ta thâu lấy về mọi vật mà dân Israel đã biệt riêng ra thánh. Cứ một lễ định đời đời ta ban những lễ vật này cho ngươi và cho các con trai ngươi như một phần riêng mà phép sức giàu truyền cho. Trong các vật rất thánh không có thiêu hóa mà dân Israel dâng cho ta, này là phần sẽ thuộc về ngươi. Hết thảy lễ vật của họ, nào của lễ chay, nào của lễ chuộc tội, nào của lễ chuộc sự mắc lỗi. Những vật rất thánh này đều sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Ngươi phải ăn nó trong nơi rất thánh. Mọi người nam phải ăn lấy, ấy sẽ là một vật thánh cho ngươi. Vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Phàm lễ vật nào mà dân Israel dân dơ lên và đưa qua đưa lại, thì ta cứ một lễ định đời đời mà ban cho ngươi và các con trai con gái ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các món đó. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạn. Mọi hoa quả đầu mùa của đất sinh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn lấy. Phàm vật chi mà dân Israel phú dân sẽ thuộc về ngươi mọi con đầu lòng của các xác thịt hoặc người hoặc vật mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế. Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi theo giá định của ngươi là năm siết lơ bạc theo siết lơ của nơi thánh. Một siết lơ của nơi thánh là 20 ghera. ra nhưng ngươi chớ chuột lại con đầu lòng của bò cái Hoặc con đầu lòng của chiên cái Hay là con đầu lòng của dê cái Ấy là những vật thánh Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ Và xông mở nó làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va Thịt nó sẽ thuộc về ngươi Như cái o dân đưa qua đưa lại và cái giò hữu Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi Các con trai và các con gái ngươi hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va, cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, Ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel, và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê Vi này, ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế một phần mười của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê Vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy sẽ là một lễ định đời đời trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp những thuế một phần mười của dân Israel dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng: Khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế một phần mười mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy một phần mười của vật thuế một phần mười mà làm của lễ dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dâng dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đạp lúa và như sự đầy dẫy của hầm rượu. Thế thì, trong những thuế một phần mười mà các ngươi lãnh nơi dân Israel thì cũng hãy lấy ra một phần mười làm lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ trong những lễ vật lãnh được. Các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất, biệt riêng ra thánh mà dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ngươi phải nói cùng người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất của thuế một phần mười, thì sẽ kể cho người Lê-vi như huê lợi của sân đạp lúa và như huê lợi của hầm rượu vậy. Các ngươi và gia quyến các ngươi phải ăn nó trong nơi nào cũng được, vì là công giá mình về việc các ngươi làm trong hội mạc. Bởi cớ ấy,